học rồi nhé. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau vào phần kiến thức. Mời các con cùng quan sát bài toán số 1. Bài toán số 1 của cô có nội dung như sau. Tổng của hai số là 121. Tỷ số của hai số đó là 5 phần 6. Tìm hai số đó. Cô đọc lại bài toán. Tổng của hai số là 121. Tỷ số của hai số đó là 5 phần 6 tìm hai số đó. Các con đã đọc yêu cầu của đề toán với cô rồi. Vậy bài toán cho chúng mình biết điều gì? Và yêu cầu chúng mình đi tìm điều gì? Cô trò chúng mình cùng vào phần tóm tắt. Đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Với bài toán này, việc đầu tiên các con phải tóm tắt bằng sơ đồ. Mà muốn tóm tắt bằng sơ đồ thì ta dựa vào đâu? để ta làm đó là ta dựa vào tỷ số tỷ số của hai số đó là 5 phần 6 có nghĩa là số bé ứng với 5 phần và số lớn ứng với 6 phần ta có sơ đồ số bé ứng với 5 phần bằng nhau số lớn sẽ ứng với 6 phần bằng nhau đây chính là tỷ số của hai số các con lưu ý khi vẽ sơ đồ, chúng ta phải vẽ sơ đồ cùng một điểm gốc. Các phần trong tỷ số thì phải luôn luôn bằng nhau. Cụ thể, số bé là 5 phần, 5 phần này cũng là 5 phần bằng nhau. Số lớn là 6 phần, 6 phần này cũng phải bằng nhau. Ta sẽ có số bé là 5 phần, số lớn là 6 phần, Đấy mới là dấu hiệu của tỷ số. Thế còn dữ kiện nào độ bài cho nữa? Dấu kiện, dấu hiệu mà đề bài cho thứ hai đó chính là tổng của hai số.